nó quyết tâm phá hủy bằng hết hệ thống đê điều miền Bắc và trong tình huống xấu như thế nếu chúng ta không giữ được thì Hà Nội sẽ chìm trong biển nước mà bác đang ốm nặng bác khóc nhiều lắm bác nói là bác không đi đâu cả để bác ở đây thôi bác không thể bỏ dân mà đi được có thể coi đây là một trong những câu nói cuối cùng linh thiêng của đời bác đấy